buổi đầu là mình trao đổi về ngoại loan đầu ngoại loan đầu là hình thể bên ngoài ngôi nhà trước mặt bên trái bên uh, sau lưng bên trái bên phải thì nó đại diện cho thanh long thanh long bạch hổ chu tước và huyền vũ ơi đó là bốn à, cái đó thì nó sẽ liên quan đến một phần uh, huyền không phi tinh mình sẽ giải thích sau hôm nay mình sẽ đi tiếp về cái uh, cái buổi hai của mình vẫn là loan đầu mà thiên về nội loan đầu nhiều hơn có nghĩa là bên trong ngôi nhà bài 24 cẩn thận ngăn thêm không gian mới ý của bài này là khi mà mình có một cái không gian cố định ở phòng khách phòng ngủ bất kỳ phòng gì khác khi mà mình cố tình ngăn thêm một cái không gian để cho một cái diện tích khác thì cái phòng đó nó sẽ hẹp hơn nó sẽ bị chia khí ra à, chia khí ra về cái hình thể thì mình ưu tiên cái mức độ nó vừa phải nếu mà một cái không gian như cái không gian này ngăn thêm là nó sẽ bị hẹp nó về bí bách về cái tầm nhìn của mình thì ở đây mình cần một cái không gian vừa phải ví dụ là một cái phòng thì ít nhất cũng khoảng là 20 mét vuông là một cái phòng nhỏ còn nếu mà chia nhỏ hơn nữa thì nó bị bí bách thì cái người ở trong đó sống sẽ ngột ngạt khi mà mình chia không gian thì mình phải biết là cái không gian đó cái không gian mới với mục đích gì ừ. thường là người ta dùng phòng ngủ người ta làm kho người ta làm thêm một cái chỗ học tập cái gì đó nhưng mà đặc biệt thì phòng ngủ thì nên chỉ có một phòng và một cửa kỵ nhất là phòng ngủ chia ra làm hai vô nó chẻ ra làm hai rồi về hình thể thì nó là không tốt mình chưa tính về khí Ừ. phòng khách mà chia ra thì phòng khách là nơi tụ tài của cả gia đình phòng khách chia ra phòng khách nhỏ hơn thì coi như là tán tài ừ. à, những cái căn hộ mà hoặc là cái căn mà hai bên mà mua gộp lại thì bây giờ cái không gian một trong hai bên là mình phải xử lý cái không gian gia chủ xử lý là bỏ hết thường là bỏ cái toilet hay là cái bếp á thì cái không gian của cái bếp và cái toilet cũ á nó rất là nguy hiểm khi làm phòng ngủ ừ, đó là một cái điều không tốt thà mình làm mới hoàn toàn mình động thổ mới hoàn toàn thì ở đây mình ưu tiên là khi chia ra cái diện tích nó vừa phải cái mục đích cái nhu cầu sử dụng là nó nó phù hợp ừ, tránh chia quá nhỏ à, hình thể thì không có cái gì gọi là cụ thể hết chỉ là mình ước lượng mình cái cảm giác của mình từ cái không gian ví dụ là cái nơi này mình từ ngoài mình vào mình cảm thấy là bài trí bàn ghế đồ đạc ở một cái mức vừa phải là mình thấy nó hợp lý không gian rộng mà ít đồ thì nó khí nó mạnh không gian à, hẹp mà để nhiều đồ thì nó bị ngợp vẫn là ưu tiên à, ánh sáng không khí vừa phải bài 26 ánh sáng và yếu tố phong thủy ánh sáng của mặt trời ban ngày luôn là rất là tốt à, ánh sáng nắng ban ngày ở hướng đông hướng à, đông nam còn ánh sáng của à, hướng tây thì rất là hại thì ánh sáng tốt là ánh sáng ban ngày ví dụ là những cái người mà sinh cuối năm cần hỏa thì à, mỗi sáng nên đón ánh ánh nắng của buổi sáng hoặc là phòng càng nhiều ánh nắng là càng tốt nhưng mà ánh sáng ở đây là ánh sáng tự nhiên là về ánh nắng nếu mà quá gắt thì ảnh hưởng đến uh, tinh thần của những cái người trong nhà bây giờ mình có một cái hình dung dễ dễ hiểu đi các cao ốc mà xây uh, bằng uh, kính á, họ thường dùng ánh sáng của uh, tự nhiên để nhân viên làm việc thì đó có phải là điều tốt không ánh sáng tự nhiên chiếu vô không mở đèn gì hết kéo rèm lên ánh sáng của mặt trời á thì theo mọi người điều này có tốt không thì à, có mặt tốt và mặt không tốt mình nói về cái vẻ tự nhiên đi ánh nắng à, ban ngày nó khá là gắt ơi mạnh quá thì dễ bị ảnh hưởng đến tinh thần ơi nếu mà thời tiết bên ngoài mà thay đổi là tâm trạng những người ngồi bên trong thay đổi theo ví dụ là trời mưa nè chút nữa sau về đây thì đây là cái à, tác động không tốt của ánh sáng tự nhiên người Nhật đa số họ dùng ánh sáng bóng đèn bất luận bên ngoài ra sao thì mọi người trong văn phòng vẫn làm việc một cách tập trung hiệu quả đây là cái lý do mà họ không dùng ánh sáng tự nhiên còn nếu mà sáng thì đón nắng tí xíu thì nó vẫn là tốt quá tối thì nó gọi là cái tinh thần của mình bị trùng xuống giống như là trời chuyển mưa ánh nắng mà chiếu chiếu vào cái tòa nhà đối diện mình bị phản chiếu của tòa nhà đối diện rọi qua nhà mình đây là cái à, cái phạm có nghĩa là bị một cái sát chiếu thẳng vô đi xem phong thủy đi xem ban ngày là trực quan nhất đi xem ban ngày và mình đứng bên ngoài ngôi nhà ban ngày là mình tỉnh táo mình đứng bên ngoài ngôi nhà mình không bị tác động những từ trường của bên trong nhà mình quan sát một hồi thì mình mới vào trong nhà những nhà ở hướng Tây á thường là rẻ hơn nhà ở những hướng khác đơn giản nhất là căn hộ à, ban công ở hướng Tây luôn rẻ hơn bất kỳ một cái à, hướng nào khác thì nó có vài lý do nắng hướng Tây à, gắt gây hại thì nắng chiều thì thường là hơi khó chịu thì nhà lỡ ở hướng Tây mà thích ở và không giờ đi được thì phải rèm màu sáng và thiệt là dày để ngăn bớt cái ánh nắng hại của nó người ta hay phím chỉ miền Tây cực lạc là miền Tây dành cho cái sự yên tĩnh dành cho cái người đã khuất rồi trẻ em và người già khó ngủ thì phòng ngủ nên ở hướng Tây rồi còn trẻ em mà muốn linh hoạt à, hoạt bát thì hướng Đông và hướng à, Đông Nam là phù hợp cái khí trường ở hai hướng đó cho cái con người có sự tích cực ánh nắng chiếu vào phòng khách chiếu vào phòng ngủ có nghĩa là ánh nắng à, ánh nắng nó trang hòa nó chiếu vào cả phòng thường là tốt nếu mà mình cần hỏa hai cái người đó cần hỏa thì cần ánh nắng buổi sáng cũng khá là tốt còn mà ánh nắng mà bị dọi à, bị rọi phản chiếu từ cái tòa nhà từ cái lan can ban công mà nó thành một cái đường kẻ giống như là một cái lưỡi cắt vậy đó mới là không tốt ban ngày là cái gì anh có video dậy sớm đón khí dương ánh nắng ban ngày là, luôn là tốt nhất à, vận xui quá đi ra nắng đứng cho phơi nắng tí xíu đi <laughs> bí mật phong thủy nhà xe nói đến nhà xe có những những cái à, những cái nhà mà có cái gara đậu xe thì xe thuộc gì hả à? xe có chạy đâu mà thuộc hỏa <laughs> xe nó đậu một chỗ à xe thuộc kim kim loại một đống kim loại đậu đó thì chắc chắn là chiếc xe đó thuộc kim rồi à, nếu mà cái xe đó màu đỏ thì là vừa kim vừa hỏa trong đó à, nó màu xanh màu đen thì nó là kim thủy màu xám là kim đấy. thì ở đây là nhà xe đậu nhà xe 100% là kim à, không có cái ngũ hành gì khác xe nổ máy điện thoại xài máy máy tính có mở lên thì mới là có chất hỏa trong đó ừ. thì ở đây xe thuộc kim thì tính theo cái phương vị huyền không phi tinh tính theo cái quẻ huyền không phi tinh hoặc là cái quẻ củ cung phi tinh thì cái nơi nào mà cái năm đó cần kim thì nó thích hợp nhưng mà gạt qua cái củ cung phi tinh đi phải tính coi cái hướng đó đang đại diện cho người nào trong gia đình người đó có cần kim hay không rồi tính theo cái à, hậu thiên bát quái thì 8 vị trí mỗi vị trí đại diện cho một người trong gia đình một chút mình sẽ đến cái phần đó à, màu xe thì mình dễ phân biệt rồi kim mộc thủy hỏa thổ ví dụ là kim trắng xám mộc xanh lá à, thủy là đen đen xanh dương rồi hỏa là màu ấm đỏ tím vàng thì cái trang tiếp theo là có phân tích về à, hãng xe thuộc cái gì thì đây là các à, các bạn tham khảo thì hãng xe thì à, phân loại theo cái gì phân loại theo cái tên phân loại theo cái quốc gia phân loại theo cái logo cái hình tượng Ferrari hay là Polo là thuộc hỏa trong đây cũng phân tích luôn là trong xe của mình à, mình ví dụ là mình cầm tinh con à, cái gì vật trang trí theo cái cầm tinh của cái con vật đó ở trang bên trang bên trái cầm tinh con cù của chuột thì à, vật trang trí à, đặt hình con ngựa cầm tinh con ngựa thì trang trí hình đặt con chuột thật ra cái này á, là cái người mới đọc á, rất là khó hình dung là tại sao tôi con tuổi con chuột mà tôi lại lấy con ngựa cái này là đang lấy cái đối xung à, đây lấy cái đối xung đối xung của ngũ hành thường là cái những người tuổi chuột là đã là có thủy trong đó rồi à, những người tuổi đó mà còn tên đó nữa thì đa phần là khó có thuận lợi à, cái này chỉ là cái mang tính chất tham khảo bài 33 cái cái bên cái bên nhà bếp liên quan đến các hung của nữ chủ nhà anh có làm một video uh, chi tiết về uh, nhà bếp và nữ chủ nhà thì đầu tiên là bếp đại diện cho nữ gia chủ à, bếp là cái uh, nơi uh, chủ quản dạ dày trong gia đình người muốn vận đào hoa thì thường xuyên vào bếp nấu ăn mời mọi người đến ăn những người ăn sẽ yêu quý cái người nấu ăn nên là đào hoa từ nội có nghĩa là đào hoa trong nhà ừ. thì à, trong nhà của mình bếp là cái nơi nhiều hỏa nhất rồi ngoài bếp ra còn cái gì nhiều hỏa không đúng rồi lò vi sóng nồi cơm điện à, những cái gì mà có nhiệt nhiều quá nó là đại diện cho hỏa thì à, nữ cần bê nữ cần hỏa nhất là những cái người sinh cuối năm mùa đông thì thường xuyên vào bếp còn nếu mà cái người không cần hỏa thì một tuần cũng nên vào một hai ngày và cái trang trí bếp á, thì nên trang trí màu à, màu sáng hoặc là màu đen thuộc thủy thì nó giảm đi trong cái huyền không phi tinh thì à, nhà bếp phù hợp đặt nhất ở vị trí có sao nhất bạch thuộc thủy thủy hỏa tương kế à, bây giờ có những cái điều kiên kỵ về bếp à, rất là dễ hình dung về mắt đầu tiên là phòng bếp thì nên là cái phòng riêng biệt từ ngoài bước vào từ ngoài phòng khách bước vào thì không nên thấy phòng bếp à, có nghĩa là bếp là phải ẩn đi sau một cái vách sau một cái gì đó à. bếp giấu đi từ ngoài phòng khách vào với những cái căn hộ mà căn hộ một một phòng ngủ thường là 50 mét vuông họ xây dựng theo cái kiểu là bếp mở đó. thì nhìn chính vì cái diện tích nhỏ nên phải làm như vậy thì cái điều gì xảy ra khi mà nấu ăn cái mùi bếp sẽ bay khắp cả nhà ám vô tất cả các đồ đạc à, đó là về không tốt về cái phần à, vi khuẩn và vệ sinh ừ. rồi cái vật liệu trang trí bếp thì không nên có cái vật phản xạ có nghĩa là đừng có chiếu đừng có cái gì mà nó giống như cái gương á nó chiếu bếp nó biến bếp một thành hai hoặc là đối diện bếp thì không nên có cái gương bếp một thành hai là sao nó tương tự như cái việc mà đặt cái gương trong phòng ngủ mà đặt không đúng chỗ đặt à, đối diện cửa đối diện à, chỉ vô cái giường thì nó biến một chồng thành hai chồng một vợ thành hai vợ à, nó tạo ra đào hoa sắc mà mình không biết à, đầu là kỵ những cái bậc trang trí của cái bếp mà có cái ánh phản xạ à, nếu mà mình à, thiết kế cái dạng mờ thì nó không sao à, thiết kế cái dạng có ánh phản xạ thì nó có vấn đề cái việc này nó cũng tương tự như là mình đặt thêm một chiếc bếp khác hai bếp cũng là đại diện cho cái việc là tăng đào hoa sắc rồi à, dưới gầm bếp và ở trên tủ bếp ngay cái vị trí bếp cũng không nên để đồ đạc lặt vặt rồi à, và kỵ nhất là có hoa hoa giả trên đó rồi à, ở trên thì kỵ có hoa hoa giả ở dưới thì à, kỵ để à, đồ cũ đồ gì dục trên đó tại vì phần bếp từ lên trên đại diện cho nửa thân của nữ gia chủ từ nửa dưới là đại diện cho nửa dưới đó mình cứ hình dung à, theo cái kiểu đó thì nó dễ dễ hình dung hơn rồi bếp không nên đối diện tất cả những cái gì mà hình thể xấu và khí xấu hình thể xấu có nghĩa là một cái vật gì nhọn nó chỉ vô khí có nghĩa là đối diện tất cả các loại cửa đều không nên mình cứ tưởng tượng như là bếp giống như là mình nè à. lưng bếp nên có điểm tựa kỵ đặt sau cửa sổ trước mặt thì nó thông thoáng không có bị cái gì nó chỉ vô ở trên bếp kỵ nhất là có cái gì đè lên ví dụ như sàn ngang đè lên thì bếp cũng giống như là mình ngồi một cái chỗ nó vậy đó nhiều, nhiều nhà thấy là để cái bếp xong ở trên phải đổ táo à cái đó không sao cái tủ bếp cái đó không sao cái đó là vật thờ rồi còn một cái à, điều mà ít ai để ý nữa là à, ở dưới là bếp ở tầng bên trên là cái giường ngủ cái bếp nó sẽ đốt người ở trên không cần biết người đó à, khuyết ngũ hành gì nhưng mà sẽ đốt người trên làm cho người ở trên có cảm giác bức bối không thoải mái thì nếu mà cái bếp ở dưới cái giường ở trên lệch qua một tí thì không sao ừ, đừng có trực xung với nhau à, cái điều kiên kỵ vô cùng là tầng trên à, của cái bếp là cái toilet trong bếp trong cái phòng bếp của mình không nên có cầu thang nếu mà có cái cầu thang lên cái gác thì có đại diện cho vẫn đại diện cho tương tự như đào hoa sát nếu mà mình có cái cầu thang ở hướng tây bắc hoặc là ở, ở hướng đông thì rất là xấu đại diện tây bắc nam gia chủ hướng đông đại diện cho con trai lớn à, cái bếp có cái cầu thang dẫn lên cái lối là một cái gác của cái người giúp việc trên cái phòng của người giúp việc có cái gương cái người đó thích làm dáng thích làm đẹp à, thì một bếp là biến thành hai bếp nếu mà cái người giúp việc đó mà không có gương hoặc là già cả rồi thì cái đào hoa sát nó sẽ giảm xuống còn cái người phụ nữ mà trẻ thì cái đào hoa sát nó tăng lên đúng rồi không nên có cầu thang trong bếp và kỵ nhất ở hướng tây bắc hoặc là hướng đông à, còn một điều à, một điều kế tiếp là bếp không nên đặt giữa nhà giữa nhà có nghĩa là cái nhà mình 3m à, nhân 9m đi ngang 3 dài 9 thì mình chia ra làm 9 ô chia làm 9 ô giống như cái màn hình máy chụp hình vậy đó thì cái cung ở giữa là giữa nhà bếp kỵ đặt ở giữa nhà ừ. bếp với toilet kỵ đặt giữa nhà trong ngôi nhà mà ở Tây Bắc có nhà vệ sinh không cần biết là cái quẻ đó trong có cần thủy hay không mà Tây Bắc có nhà vệ sinh đại diện cho người trong nhà dễ có tư tưởng lệch lạc nếu mà người mẹ người mẹ cần hỏa thì Tây Nam có cái bếp thì rất là tốt tác dụng của nồi cơm điện à, nồi cơm điện à, cái à, nồi cơm điện là cái vật rất là nhiều hỏa và cái vật mình có thể di chuyển được à, di chuyển à, chỗ này nó qua chỗ kia thì nếu mà trong điều kiện có thể trong cái không gian bếp của mình á mình nên di chuyển nó à, vào cái nơi cần hỏa theo mỗi năm à, ví dụ năm nay hướng Tây hướng Tây à, sau cũ tử nhập vô là hướng đất cần hỏa thì mình dời cái đó vô à, thì đây chỉ là mang cái ước cái tính chất là nó tham khảo ước lượng cho những cái à, người mà chuyên sâu vào ví dụ là nhà của mình có nhiều cái điểm mà mình không thể cải thiện được để cho nó tốt hơn ngay cái nồi cơm điện mình có thể cải thiện thì mình nên cải thiện đó đa cát thắng tiểu hung có ngày nhiều điểm tốt nó sẽ lấn át cái điểm xấu bài 34 chọn vị trí để đặt tủ lạnh tủ lạnh thuộc gì tủ lạnh là nhiều kim nhất trong trong nhà của mình cái tủ lạnh là cái vật nhiều kim nhất à, còn cái gì thuộc kim nữa trong nhà của mình tivi là hỏa à, tivi TV là thuộc uh, kim với mộc để nhựa nhựa với kim loại nhưng mà có nhiệt lên nó là hỏa bật lên nó là hỏa rồi bây giờ trong nhà của mình là cái máy à, máy lạnh và cái tủ lạnh là nhiều kim nhất cái người cần kim thì có thể bài trí cái tủ lạnh à, phòng khách lẫn cái phòng làm việc luôn vẫn được đúng không? mở tủ lạnh ra là nạp kim rồi cái hơi lạnh nó bay ra còn muốn nhiều kim nhất thì sao núi phú sĩ leo núi phú sĩ <laughs> là nhiều kim nhất đi qua những cái nước lạnh những cái nước mà có tuyết là cũng là nạp kim nếu mà người không cần kim mà lỡ có tủ lạnh thì mua cái tủ lạnh màu ấm nên có cái những cái tủ lạnh màu sắc đó là một cái cách để bổ trợ cho cái góc đó mà thường là cái vật những cái vật lớn á, nó có ảnh hưởng từ trường á thì mình tính theo cái phương vị của cái thành viên đó xem một cái ngôi nhà thì nó rất là phức tạp tính theo cái quẻ huyền không vi tinh rồi tính theo cái nhà cái tiện ích nhà người ta đang ở tính theo uh, cái uh, lá số của cái thành viên đại diện cho cái góc đó kết hợp với lại củ cung phi tinh của năm để đưa ra một cái lựa chọn cân đối thế thì bây giờ cái gốc đó nó nó, nó cần hỏa nó kỵ thủy mà cái người đại diện đó là cần thủy kỵ hỏa thì làm thế nào à, bài 40 bài à, đừng biến gương thành vật thể hung sát à, anh vẫn có một cái video chi tiết về cái gương tại vì đây là một cái vật à, khá là quan trọng trong mỗi gia đình gương nào nhiều kim nhất à đúng rồi gương hoàng đồng ngoài gương hoàng đồng ra gương nào nhiều kim nhất gương hình tròn tròn là kim gợn sóng là thủy vuông là mộc nhọn là hỏa nhọn tam giác là hỏa thì gương hình tròn rất là nhiều kim đó. À, <laughs> ai cần kim mỗi sáng đứng sau gương lâu hơn một tí xíu rồi thế thì cái tác hại của cái việc đặt gương trong phòng ngủ nếu mà đặt không đúng cách đó là cái cách cục dễ tạo ra đào hoa sát nhất là biến một thành hai cái gương là cao nhất bước vào một cái phòng ngủ của một cái gia chủ nào mà thấy cái gương đặt đối diện chỉ ra cái cửa đi vào chỉ vô cái cửa toilet chỉ vô cái giường là có vấn đề về đầu hoa sắc thì cái gương tốt nhất là nên để ở một góc khuất ít người qua lại cái gương nên à, gì à, tốt nhất là nên để trong cánh cửa tủ quần áo khi dùng mở ra nếu mà lạ lỡ để lộ ra à, chỉ vô giường để lộ ra cửa thì nên lấy một cái khăn che lại vật gì không thấy là không phát sinh à, có một có một phương pháp nữa nhiều kim nhất hơn là cái à, cái gương tròn luôn dán cái chữ super superman á dán cái chữ super lên cái gương đó là một cái mẹo là cái gương đó là một đống kim luôn super superman ừ. Ờ, super kim đúng rồi đó đó là một cái mẹo à. <laughs> trong phòng của mình thì à, ngoài cái gương ra có cái tivi á khi mà tắt nó cũng là một cái chiếc gương mờ à, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó nó, nó ít hơn đó thì trong cái à, cái cuối bài là gương không để à, không nên để chỉ vào các loại cửa và chỉ vào bếp à, phong thủy phòng đọc sách đây là cái nơi à, mình thường xuyên thu nạp những cái kiến thức à, hoặc là mình à, có thể là mình vừa đọc mình vừa làm việc à, mình không có nhà quá to thì có một cái phòng đọc sách là nó quá lý tưởng rồi nhà mình nhỏ thì một cái góc đọc sách nó cũng tương ứng với cái việc mà mình trao dồi cái à, tri thức của mình thì cái nơi này là phải cái nơi có cái khí tốt và cái hình thể tốt à, hình thể thì nó vẫn theo những cái, cái bài đầu thôi trước mặt à, bên bên trái bên phải bên trái nên cao hơn bên phải sau lưng có điểm dựa trên đầu không có cái gì rồi nếu mà mình ngồi nhìn ra cái cửa sổ thì hoàn toàn không có tập trung khi học hay là khi đọc thì cái phòng đọc sách cái nơi mình đọc sách thì nếu mà biết được cái nơi có khí tốt không nhất thiết phải huyền không vi tinh mà tính theo cái cũ cung vi tinh là vẫn có thể được ví dụ năm nay cũ tử là hướng tây rồi à, bát bạch là đông bắc à, ô bát bạch tây bắc rồi nhất bạch là đông bắc à, thì ngồi những cái hướng này tinh thần của mình dễ làm việc dễ à, đọc sách hơn sao tứ lục đại diện cho sao văn xương cũng là một sao tốt nhưng mà nó là cái sao thoái khí <laughs> cái sao thoái khí đó là cái sự lựa chọn sau ba cái lựa chọn sau kia rồi trong trong mệnh lý thì có một cái cách tính sao văn xương của mỗi người có hai cách tính sao văn xương của mỗi người thì cái cách tính đầu là dựa vào cái mệnh ngày à, ví dụ là ất tại ngọ rồi cái gì đó thì à, anh không có nhớ hết cái này anh sẽ gửi cái link tham khảo thêm thì sao văn xương nếu mà cái người đó có cái mật mã sao văn xương mấy bạn này đa số là có nè có sao văn xương thì học nhanh hiểu nhanh đại diện cho sáng dạ à, sao thiên y là đại diện cho cái người à, có cái tư chất làm thầy giảng dạy à, sao hoa cái là đại diện cho tài hoa mỹ thuật thì đầu tiên vài tháng trước yêu cầu để học phong thủy thì phải có ba cái sao đó một trong ba cái sao đó dễ học hơn thôi nếu mà mình tìm được sao văn xương ví dụ là ngày ất là tại ngọ thì mình đặt cái bàn làm việc bàn học của mình tại hướng ngọ trong nhà thì mình học hành làm việc ở cái hướng đó nó tốt hơn nó minh mẫn nó trôi chảy hơn sách vở báo chí thuộc mộc người cần mộc thường sinh vào à, sinh vào tháng 9 tháng 10 tháng 11 dương lịch là cái người cần mộc hoặc là cái người thổ quá dày thổ quá dày có nghĩa là cái lá số có nhiều thình tức sủ mùi cũng có thể là cần mộc <clears throat> thì mộc ở đây là à, những cái gì mà làm từ cây cối nó là mộc à, ờ, trong nhà của mình nơi nhiều mộc nhất là nơi trồng cây ngoài nơi trồng cây ra thì cái kệ sách à, ai cần mộc buổi tối đi ngủ mang theo quyển sách không cần thủy thì buổi tối đi ngủ mang theo chai nước cần kim thì có thể mang theo cây kiếm à, <laughs> tùy mỗi người mình mình đang nói về cái cần mộc thì à, sách vở là mộc báo chí là mộc rồi đội nón cũng là mộc đội nón lưỡi chai rất là nhiều mộc ừ. à, à, ăn chay ăn chay ăn rau xanh nó là mộc rồi nấm đông cô bây giờ mình ăn rau là nó là mộc nhưng mà mình ăn nấm quý nấm đông cô nó rất là nhiều mộc rồi trên cơ thể của mình chiếc vòng trầm hương đắt tiền là nhiều mộc nhất à, mấy chục triệu chẳng hạn à, còn cái nhiều kim nhất là chiếc đồng hồ Rolex bây giờ là mộc có nghĩa là nếu mà mình tính theo hướng á hướng đông với hướng đông nam là nó thuộc mộc tính theo hướng thì à, cái ngũ hành của cái hướng đó đó đây là một cái cánh cách tính sơ đẳng nhất cho những cái người mà tập tính thôi chứ mình không nên ứng dụng theo ứng dụng tốt nhất là theo cái củ cung phi tinh năm này hướng nào là tam bích là hướng của mộc tứ lục là của mộc nhưng mà tam bích là cái sau miệng lưỡi thị phi rồi né nó đi rồi cần mộc có thể là mỗi sáng thức dậy bước xuống giường năm nay là tứ lục là bay vào tây nam hướng về cái hướng tây nam đó là cái hướng mộc nhưng mà tất cả những đồ đạc mà cái người mà gom mộc để à, tích trữ á, thì nên dùng mộc đẹp mộc đẹp ở đây là dài dép là mộc mình có 20 đôi dài mà nó, nó cũ xì nó xấu xí nó là mộc xấu thà có ít đôi một đôi thôi mà thiệt là đẹp đó là một đẹp nón cũng vậy ừ. cách đây vài hôm có một cái em đó đăng lên một cái hình à, trên Facebook là đăng lên một cái chậu là có ai cho mọc gì cho mọc để à, nuôi không mà cái hình cái chậu đó là cái chậu à, đầu lâu thì bây giờ anh mới nói lên là em cần mọc là đúng rồi nhưng mà cần mọc đẹp chứ không phải là cần mọc nó rùng rợn à, những cái gì mà nó rùng rợn là nó tạo cho mình một cái cái cảm tạo cho cái người nhìn cái cảm giác nó thiếu đi cái sự uh, yên tâm rồi bài tiếp theo luôn 43 ngay đó luôn tranh ảnh trong phong thủy thông thường người ta treo tranh người ta chú trọng đến thị giác người ta ít có chú trọng đến uh, phong thủy còn nếu mà liên quan đến phong thủy thì à, tranh ảnh là thứ dễ ứng dụng nhất à, tại vì cái màu sắc cái tính chất cái thể loại của tranh đó nêu lên cái ngũ hành đó và mình dễ có ứng dụng là treo lên cái là xong rồi à, lớn nhỏ tương ứng với lại cái không gian à, ví dụ cái không gian này thì cái bức tranh khoảng 8 à, tấc 1 mét nó mới áp phê được ừ. thì ở đây nó vẫn tính theo cái à, nếu mà treo tranh thì hai cái nhu cầu nhu cầu là cái góc nhà đó cần cái gì à, ví dụ là Tây Bắc đại diện cho Nam gia chủ cái à, Nam gia chủ cần thủy đi cần thủy thì ở đó treo cái bức tranh thuộc thủy sông nước nhưng mà sông nước treo tranh sông nước thì nước nên chảy vào nhà đừng có chảy ngược ra nhà ý nghĩa là nước chảy vô rồi treo à, con chuột con dơi cũng là thủy và cái bức tranh thủy dễ treo nhất là tranh củ ngư chín con cá 8 con cá đỏ một con cá đen hoặc là 18 con cá cũng đại diện có nghĩa là bội số của chính là tốt tương tự như người cần kim treo chiếc treo cái tranh hình cái tủ lạnh <laughs> chắc cái này phải tự vẽ tranh uh, núi phú sĩ à, núi phú sĩ tranh băng tuyết tranh con khỉ con gà là thuộc kim à, cần mọc thì à, con mèo con hổ con hổ thì con dữ thì quay đầu ra ngoài đường à, chanh gừng cây chanh hoa lá à, thì nó phân ra từng loại ngũ hành rồi cái màu sắc của cái khung chanh à, chanh à, chanh ngựa đó là thuộc hỏa rồi con hiền thì chạy vô con dữ thì quay ra à, các bạn mở à, cái cái điện thoại vô cái phần cũ cung phi tinh vô cái phần cũ cùng vô cái trang web vô phần cũ cung phi tinh 2020 à, á rồi thì các bạn để ý là ban đầu mình nói là sau 1 sau 4 6 8 9 là tốt nhưng mà hiện tại đang ở vận 8 thì 8 9 1 là tốt 8 là sau đương vận à, 9 với 1 là sau của tương lai mình tạm hiểu vậy đó à, thì nơi nào có số 8 số 9 số 1 bay vô nhất là số 8 bay vô là cái hướng đó năm nay là sẽ là tốt Ừ. sao số 2 và sao số 5 năm nay hướng Nam và hướng Đông thì hai cái nơi này khá là xấu thì bây giờ à, có tùy vào cái quan điểm mỗi người ví dụ là có những cái người là cần à, xóa cái xấu hóa sát cái sao xấu trước đi rồi mới kích cái sao tốt còn có người là tốt trước đi rồi tính sau công việc thuận lợi trước đi là tính sau thì ở đây mình đã tóm tắt là sao số 2 và sao số 5 thì hướng đông và hướng à, nam năm nay không nên có màu đỏ không nên có thổ thì màu đỏ bao gồm thảm đỏ những cái gì liên quan đến hỏa con ngựa cũng là hỏa kỵ ngũ hành hỏa à, thế thì hỏa nhiều quá thì thường xin lỗi thổ thổ nhiều quá hai sao này là hai sao thổ thì cần kim để tiết hao nó à, nên có vật kim vật kim dễ nhất là cái sâu đồng tiền 6 đồng nếu mà không à, áp phê thì à, một cái à, vào cái ngày đặt thì lao sạch sẽ chọn một cái thường là nói về có những cái mà làm nghi lễ hay là cái gì đó thì thường là mình chọn ngày trừ là ngày âm á à, ngày âm và ngày dương chọn ngày âm để đặt vào nhưng mà cứ cảm thấy lao chùi sạch sẽ ngày nào vui thì sáng đặt lên thôi ừ rồi hóa sát sao số 2 và sao số 5 rồi bây giờ trong những cái sao tốt à, mình nói uh, chi tiết về ba sao cũ tử ở hướng Tây